Tôi là Nguyễn à, Văn Bóc sinh năm 1953. Năm nay tôi à, gần 70 tuổi. Tôi có à, anh trai là Nguyễn Văn Bọc. Đúng ngày sinh của ông là ngày 25 tháng 7 năm 1949. Thì anh tôi viết đơn tình nguyện bằng máu vào bộ đội và ngày 22 tháng 2 năm 1968 thì anh tôi lên đường. Ở nhà mẹ tôi năm 76 có tiếp nhận cái giấy báo tử anh tôi anh tôi lên đường từ đấy là tôi không nhận được cái thông tin một lá thư hoặc cái lời viết gì cả cũng không có nhận được tín hiệu là đơn vị nào phiên hiệu gì ở chiến đấu ở chiến trường nào thì hầu như đơn vị tôi không nắm được và giấy báo tử thì chỉ ghi là đơn vị GMT và hy sinh tại mặt trận phía Nam tôi cũng không trách gì ai cả về cái ờ, công tác quản lý hồ sơ mọi vấn đề nó do bây giờ thời buổi bây giờ đất nước còn nghèo khó thế hệ nó chuyển giao thế hệ kia về hồ sơ thì nó gặp khó khăn Tôi là Nguyễn Văn Phước, là thân nhân và là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Bọc. Từ những cái năm 2000 thì chúng tôi cũng lúc đó thì về cái công tác thông tin đại chúng của đất nước ta thì về à, để truy tìm một liệt sĩ thì nó rất là khó khăn. Những năm 2009 trở lại đây, công nghệ thông tin, internet cũng như phát triển thì anh em chúng tôi là thế hệ sau thì cũng có đăng những cái bài đăng tìm kiếm mộ liệt sĩ cho chúng tôi thì vừa rồi năm 2020 à, thì các cháu nó tìm trên cổng điện tử thông tin của Bộ Lao động Thương minh Xã hội thì có phát hiện ra là cái ngôi mộ là Nguyễn Văn đọc đơn vị không có quê quán không chỉ có liệt sĩ Nguyễn Văn đọc thôi và ngày hy sinh là ngày 26 tháng 12 năm 1971 thì theo giấy báo tử trước thì là hy sinh ngày 15 tháng 1 năm 1970 con và cháu tôi cũng xuống cục chính sách uh, bộ tư lệnh pro cũng đặt vấn đề và xin được giám định ADN nếu đúng mong muốn của gia đình tôi là được đón anh tôi về quê chúng tôi rất là tin tưởng vào cái khoa học công nghệ bây giờ dùng công nghệ khoa học là dùng ADN quan điểm của chúng tôi tìm kiếm để đích xác thì chúng tôi mong muốn là phải được giám định ADN nó trùng khớp với dòng gen của gia đình chúng tôi thì chúng tôi mới mang về tôi là Hoàng Thị Trống, tôi sống ở Bình Yên, San Chi. Tên chồng tôi là Nguyễn Văn Hả. Cưới ờ, đến năm Mỹ thì tôi 17. Đấy, ờ, đến năm 19 thì tôi có cái thằng cụ đầu ấy. Thế thì lúc bắt đầu ông ấy đi, ờ, đi miền Nam đi ông ấy thì giảng ấy phong trời thì ông ấy chẳng tôi bảo là thôi đi về đi chồng làm các con anh đi đi không biết chắc các con ấy đi là ngay về thì không có ông như vậy đó ông ấy đi uh, chống mỹ bộ đội chống mỹ đó thì đi ở nhà đi trong lòng con các con với mẹ ra đi đến đầu đi biết ông ấy chạy vào là đi đến đầu Tôi tên là Nguyễn Thị Phúc Bắc, tôi là con dâu thứ hai của mẹ tôi ở đây. Từ khi mà nhập ngũ thì xong rồi thì chiến tranh thì không có điều kiện để à, về thăm gia đình ấy. Thì à, xong đó là hy sinh từ năm 1968 đến năm 1977. Gia đình mới nhận được cái giấy à, À, báo tử của của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam ấy thì từ đó thì à, gia đình cũng không có bất kỳ những cái thông tin gì của bố chồng tôi trong biết là hy sinh ở trong miền Nam Việt Nam thôi chứ chả biết là ở ở cái khu vực nào thì tôi cũng có trực tiếp mà gửi các cái hồ sơ mà bản thân tôi là trực tiếp đến bộ chỉ huy quân sự Ờ, để hỏi các cái thông tin ý, thì sau đó thì có một cái công văn người ta trả lời là à, do chiến tranh ý, nên là hiện đến bây giờ là người ta cũng chưa giải mã được cái ờ, các cái thông tin ở theo như ở trong cái giấy ờ, báo tử nên là chưa biết là liệt sĩ là hy sinh ở ừ, tại tỉnh nào hoặc là trận đánh nào cả có mới đi tiếp nhưng mà không có tin trước khi đi cả chả biết ở đâu mới đi tìm trong cái lúc mà xảy ra chiến tranh ấy giữa bên mình và bên mỹ thì là đối phương thế nhưng mà à, bây giờ thì hòa bình ý, thì là mình cũng thấy là quân đội mỹ rồi cựu chiến binh mỹ thì lại rất là nhiều người ấy, người ta lại giúp mà Việt Nam mình ý, tìm những người mà trước đây ý, là kẻ thù của họ thì mình thấy những cái việc làm đấy là nó vô cùng ý nghĩa Ờ, đối với các cái việc tìm kiếm để cung cấp thông tin cho à, các gia đình mà có người thân hy sinh tại các mặt trận à, phía Nam ấy. Mong là chính phủ Việt Nam cũng như chính phủ Mỹ là tạo điều kiện hết sức giúp đỡ trong công cuộc đi tìm mộ liệt sĩ cho cả hai phía chứ không riêng gì phía Việt Nam. Nếu như các đồng chí, các bác, các chú có thông tin gì về phần mộ của chú tôi cũng cho gia đình được biết để gia đình làm công tác uh, xin với nhà nước để đưa chú về quê hương. Mong muốn nhất của tôi đi chỉ chỉ muốn là tìm tới ông ấy thôi để mang về nghệ trang rồi bây giờ đi, nó mong muốn quá